Alo, mến chào cô chú và chị và tất cả mọi người ạ. Chào mừng tất cả cô chú chị, quý bác cùng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Huyền Trang một ạ. À, sau một thời gian Huyền Trang có công việc bận, Huyền Trang có à, những cái điều chỉnh trên kênh cũng như rút ra những cái kinh nghiệm thì Huyền Trang không lên à, video cho tất cả cô chú chị à, cùng tất cả mọi người được ạ. Thì ngày hôm nay tiếp tục sau khi đã hoàn thành và có cái khóa học ừ, nghiên cứu với những con số cũng như những cái đường cầu phân tích thì Huyền Trang tiếp tục lên kênh trở lại cho phục vụ cho cô chú anh chị để mọi người quý chị nhé thì à, Huyền Trang lên kênh thì là hoàn toàn là miễn phí à, không thu bất kỳ thuần phí nào của cô chú anh chị cả cho nên mọi người đi qua thì hãy nhớ để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Trang quý anh chị nhé tất cả mọi con số à, cũng như cái dự đoán của Huyền Trang thì Huyền Trang sẽ sàng lọc những con số kỹ càng nhất cũng như đưa ra những cái dự đoán à, có độ chuẩn xác nhất để cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo để chúng ta mua lô tô sổ số miền Nam hàng ngày của cô chuyên trị nhé em Trang thì à, lên kênh thì hoàn toàn là miễn phí à, cho nên là à, làm là vì cái đam mê à, cống hiến cho tất cả mọi người đúng không ạ cho nên mọi người đi qua thì để lại cho em Trang một like yêu thương cũng như ấn đăng cái kênh để ủng hộ em Trang để em Trang có động lực tốt nhất để em Trang lên kênh đều đặn cho cô ô, quý chị cô dì chú bác hàng chơi hàng ngày đúng không ạ và để ngày hôm nay thì huyền huyền trang sẽ lên video buổi sáng để cập nhật kết quả cũng như đưa ra những cái dự đoán cho tất cả mọi người chơi trong ngày hôm nay đó là ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022 thì trước mắt của mọi người đây chính là cái bản kết quả mở thưởng ngày hôm qua đó là ngày thứ năm của sổ số 15 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022 thì à, gồm có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Thì đối với đài Tây Ninh thì có đầu là con số 47 và đuôi là con số 04. Và An Giang thì có đầu là con số 79 và đuôi là con số 70 ạ. Và tới Bình Thuận thì đầu là con số 21 và đuôi là con số 87. Nhìn chung các đầu lô tô thì ở đài Tây Ninh thì từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, duy nhất là đầu số 5, đầu số 5 là bị cong quý anh chị nhé. Và tiếp theo tới An Giang thì à, từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, có đầu số 4 là bị câm ạ và tiếp theo ở đài Bình Thuận thì chúng ta có uh, các con số từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì không có đồ nào bị câm quý anh chị ạ thì với cái bản kết quả như thế này thì không biết ờ, quý anh chị uh, cô bác cùng tất cả mọi người chúng ta có gặt hái được thành công hay không chúng ta có thắng được hay không ạ thì tất cả mọi người thì chơi lô sổ số lô đây <laughs> thì quý anh chị cũng đã biết rồi có ngày thắng ngày thua đúng không ạ thì nếu Cô chú anh chị mà thắng thì à, Huyền Trang xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người. Còn nếu cô chú anh chị có thua tha thì của Huyền Trang cũng xin chia buồn ạ. Vì luật chơi là nó là như vậy quý anh chị ạ. Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu và chúng ta sẽ luôn luôn yêu đời và giữ cái nhịp sống, nhịp lửa thì chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái được thành công của anh chị nhé. Và không mất thời gian lâu của của, của mọi người thì à, Huyền Trang có thống kê những cái cặp số thì à, theo cái tần suất của nó thì nó về thường hay về thì à, và những cái đường cầu thì Huyền Trang có sàng lọc lại và Huyền Trang sẽ đưa ra cái phần chốt số dự đoán kết quả sổ số miền Nam ngày hôm nay cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo quý chị nhé. Thì um, Huyền Trang không làm mất thời gian lâu của cô cứu chị nữa cho nên Huyền Trang sẽ đến cái phần thống kê uh, và sàng lọc số xong Huyền Trang sẽ đến phần chốt số cho tất cả cô chú anh chị để chúng ta tham khảo ngày hôm nay đó ạ đó là ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022 thì à, ngày hôm nay thì ngày thứ sáu à, là ngày mùng 8 tháng 7 2022 thì chúng ta gồm có ba đài đó là đài vịnh Long Bình Dương và Trà Vinh ạ đối với Vĩnh Long thì à, Huyền Trang sẽ chốt cho cô chú anh chị đó là con slow 36 ạ và con 63 ở Đài Bình Dương thì Huyền Trang sẽ chốt cho mọi người đó là con số 79 và 97 ạ à, tránh cái tình trạng là lô nó bị về à, đảo ngược quý chị nhé cho nên là Huyền Trang hay Huyền Trang sẽ không chốt hai số khác nhau nữa mà Huyền Trang chỉ chốt um, đó là cặp theo cặp lô tô quý chị nhé thì cô gì chú bác thì các bạn có muốn chơi thì các bạn chơi con 9779 hoặc là con à, 79 bạch thủ còn lót con 97 đấy là phương châm của chúng ta à, làm sao chúng ta chơi có kết quả tốt nhất cao nhất cho tất cả mọi người đó là cái điểm hạnh phúc à, niềm tự hào và cũng là niềm vui đối với Huyền Trang đúng quý chị ạ. Thì à, ngày hôm qua một thời gian Huyền Trang không lên video cho nên là là cái bảng đối chiếu ngày hôm qua thì không có quý chị nhé và Huyền Trang sẽ đến phần số cho quý chị luôn. À, đối với kênh của Huyền Trang thì một thời gian qua quý chị cũng đã biết rồi à, Huyền Trang bắt đầu đuôi cũng như à, lô tô thì quý chị cũng ăn được khá là nhiều trên kênh đúng không ạ thì à, đó là cái niềm vui à, hàng ngày đối với Huyền Trang cũng như tất cả mọi người đúng không ạ chúng ta luôn ừ. luôn hy vọng là chúng ta sẽ uh, thắng và tiếp tục bao lô đài trà vinh đó là con 83 và 38 quý chị nhé và đầu đuôi thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị đầu đuôi số 3 đài đó là con 54 45 78 87 và 6886 ạ tám sáu sáu tám và trên đây là những con số Huyền Trang chốt cho quý anh chị tham khảo vào ngày thứ sáu ngày 8 tháng 7 năm 2022. Thì à, kính mong tất cả quý anh chị, mọi người yêu mến Huyền Trang thì hãy để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như đưa ra những cái lời nhận xét, bình luận, góp ý để Huyền Trang có động lực tốt nhất để Huyền Trang à, xây dựng một cái kênh Huyền Trang một cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo hàng ngày quý chị nhé. Cuối video thì Huyền Trang xin kính chào hẹn gặp lại tất cả quý anh chị vào chiều nay 16 giờ 30. À, xin kính chúc cho quý anh chị chúng ta sẽ luôn luôn gặp hái thành công, gặp nhiều may mắn và à, chúng ta đánh đầu thắng đó quý anh chị nhé. À, Huyền Trang xin kính chào và hẹn gặp lại ạ. À, chúc cho tất cả mọi người à, sức khỏe, à, vạn sự như ý, à, thành công, viên mãn quý anh chị nhé. Huyền Trang xin kính chào ạ.